Xin chào tất cả các vị khách quý. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới tất cả các vị khách quý đang có mặt tại hội trường cưới của hai con chúng tôi. Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày vui, là ngày hạnh phúc của hai con chúng tôi Đỗ Toản và Tuyết Nhung. Do điều kiện ở xa, bố mẹ hai bên không thể tham dự lễ thành hôn của hai con. Bố mẹ cùng gia đình xin chúc hai con trăm năm hạnh phúc và xin chúc tất cả các vị khách quý, đặc biệt là hai bác đại diện bên họ nhà gái và cậu mợ đại diện bên họ nhà trai cùng tất cả bạn bè anh em của hai con thật nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc tôi xin chân thành cảm ơn